Thank you. xin chào quý cô bác chị cùng toàn thể mọi người à, tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang ngày hôm nay à, do là cái thời tiết đang trải uh, thời gian này uh, đang uh, rất là khắc nghiệt quý bác anh chị trong uh, vài uh, hôm trước cái thì uh, đã có một cái trận là không khí lạnh nghiệt ngã uh, huyện Con Trải mà nơi uh, Giang đang công tác ấy thì uh, quý anh có thể uh, ờ, nhìn thấy là những cái tảng băng này này tảng băng tuyết này nó động cây này đứng lại như này các anh chị này nên là cái uh, công việc của Giang là đành phải hoãn lại nghỉ toàn bộ mình không thể làm nữa nên các bác uh, đi du khách các bác đi uh, tham quan trên này cũng uh, lên như là dọc con đường này là kín ờ, luôn là nguyên bằng băng với anh chị ạ thời tiết hiện tại thì nó chỉ dưới uh, gọi là không độ ờ, đêm là cứ âm 3 đến 4 độ nha các anh chị nhé thì hôm nay là mình uh, lên đây trên này thì mình uh, ghi hình cho mọi người xem cái cảnh tượng cái tảng băng nó bám vào những cái này này các anh chị này mình gọi là uh, vòng tuyết này đây mọi người có thể nhìn thấy rõ này quanh đây là dọc những con đường này là thấy hết tuyết hết mọi người lên đây chơi thì ờ, chụp ảnh khá là đông bác ờ, lên trên này chụp ảnh mọi người lên trên này dọc con đường này là hết này bằng tuyết đấy nhá đây thì uh, mọi người có thể nhìn thấy này rõ hơn đó nhìn rất là sáng và đẹp đây các anh chị này đó tay hiện này thì là mình tê là buốt cứng luôn đấy đây toàn bộ là cái cây à, rừng à, thông này Nó quanh đây là hầu như là đóng thành băng tuyết hết rồi à, các anh chị Hiện tại thì sương mù vẫn đang tiếp tục rơi nhá Các anh chị nhá ờ, Chưa chưa đấy đâu Hầu như dọc cái quốc lộ này các anh chị có thể nhìn đấy này Đấy nhưng tảng băng tuyết này Đó Cứng đơ luôn này Đơ hình này Đó Để các anh chị hiểu được là cái không khí nó khá là lạnh Không phải lạnh mà rất lạnh đây Nguyên một cái hàng rào Đây hàng rào uh, sắt thép mà nó đông cứng lại các anh chị là thành băng luôn này đây nó còn rơi là tả ra đây cái hiện tượng này thì uh, anh chị là vào mùa đông thì ở trên uh, tây bắc thì có anh chị biết rồi thì là thu hút rất là nhiều uh, những uh, đôi bạn trẻ nam nữ hay là những các bạn ở dưới xuôi mà chưa từ chưa từng nhìn thấy cái băng tuyết ấy nó đóng băng thành cái hàng rào như này các anh chị này dọc kéo suốt này luôn này đó dày đặc luôn đấy đây cả côi cột điện này nó còn bám mà đóng băng luôn cả dây điện chị này đấy nói chung là cả cánh rừng này là đóng băng hết các anh chị nhá cái xương này mờ mình không thể nhìn thấy đường đi đâu Đó. đây toàn bộ hàng rào đấy những cái cái dây điện nó bám hết rồi này đó giúp khách để các cháu đến thì ờ, người chụp ảnh ở đây rất là đông luôn này. hàng đoàn hàng đoàn là người hay lên đây này Thì nguyên cái hàng rào này là bám hết đi anh chị nhá Đấy, ô tô là du khách là một người đi tham quan là lên đây để chụp ảnh này. như bám hết này, anh chị nhá ở ờ, trên cái nóc nhà này hầu như là một uh, màu băng trắng tát luôn này đây ảnh tượng này rất là lạ là quý anh chị là có thể lên đây chơi mình có thể chụp những bức ảnh kỷ yếu à, với mọi người đấy dọc đây là đóng hết phía bên này ghế này những hàng rào đấy chị có thể nhìn thấy này rào này những cái cây này đấy, như cây cối là không không thể ấy được rồi này thì gió rất là rất là lạnh luôn đấy qua bên này thì cảnh tượng này thì các anh chị có thể nhìn thấy rõ hơn kỹ một chút là nghĩa là nó tan trước này nó tan hơn một chút được các anh chị nhé đây nghe nó còn à, cứng đơ luôn này Đó. Đó. và những cái à, hình thù của các anh chị nhìn những cái cây ấy nó khô ấy và nó nhìn như một cái cây kiểu cây tuyết đấy cái này thế này mọi người có thể nhìn thấy này rõ ràng luôn này thì ở ờ, đây là ờ, đi qua đây khách à, đi du lịch thì người qua đây là người hay dừng hay dừng để chụp những bức ảnh để làm cái kỷ niệm với kia mà mình có thể nhìn thấy cái hiện tượng đấy Đây như hàng rào các anh chị có thể nhìn thấy này à, đóng hình tuyết cứng đơ luôn nhá đây. rất là hợp với các bạn nào ờ, còn trẻ đi phượt để rồi ờ, đi ờ, ấy đi qua đây thì là chụp ảnh các chị đi qua đây thì mọi người rất là thích thú với những cái phía đằng trên này thì anh chị có thể nhìn rõ hơn này về những cái bông tuyết trắng xóa luôn này đó tạo lên những cái cảnh tượng là nó nó chỉ Chị ở tận đâu lên? Nghĩa lộ Ở Nghĩa lộ à? <laughs> à. quê hương Nghĩa lộ à. Đấy, thế nên trong này thì à, mọi người nó lạnh quá anh ngoài lạnh quá mọi người cho vào đây sưởi lửa một chút mới chị đấy cho sưởi lửa vì đây là còn cái quán là nhỏ ở đây của anh chị à, phía đằng ngoài bên kia thì các anh chị có thể nhìn thấy là vẫn là xương vẫn còn đang rơi nhé tuyết vẫn còn đang, đang băng nói chung là trên này thì chưa nó mới trải nghiệm được đâu trên kia nhiều đẹp lắm rồi nhá và vâng, làm có cà phê đã tí nó đi chơi lên trên này vâng, tí là nó ấm ấm một chút thì à, mình sẽ đi lên đường trên này một đoạn một chút để à, ghi hình cho mọi người cùng xem cái cảnh à, những cái cái cảnh cây bông tuyết ấy tại thì là nó hơi có lạnh nên là mọi người ngồi sưởi ấm đây đây khách đến đây là du lịch hoặc đi à, phượt đến đây người ta hay dừng chân này để mà chụp những bức ảnh cho anh chị rất là đông luôn ngày lên đây anh cháu vừa thì đi, đi về đây <laughs> sau khi mà mình uh, à, sửa xong uh, ấm nó đỡ tê cái tay này, này thì mình sẽ lên đằng phía bên này cánh rừng này thì nó sẽ đẹp hơn nói chung là khách du lịch ở trên này lên chơi thì khá là đông mà nhiều thì người thấy là cái hình ảnh nó đầu tiên đấy thấy băng tuyết rất là bạn trẻ bạn nữ này nhất là các à, bạn nữ lên đây thì à, thích selfie này chụp ảnh với những cái à, các bạn nữ hay lên uh, Nam này Thế là các bạn uh, đang uh, họ yêu nhau thì rất là thích Cái uh, mặt cây cao ở trên này Như là trắng xóa luôn Đây, mình có thể nhìn thấy đây Đây cái là nó nó Nó còn đá đây này nói chung là cả một cánh rừng này luôn các anh chị ạ trong này đây nhìn thấy thì đây là là là hiện tượng này các anh chị đây, trắng xóa luôn nhá đó cảnh tuyết này mọi người có động thì là ấy được này đó đây nhìn rất là đẹp bê bút tay luôn anh chị nhé tại nó chỉ à, không độ Đấy, không độ C thôi và hiện tại đang âm một độ Đấy, những cái xe các bác chạy qua quốc lộ này thì mọi người lên đây dừng chân để chụp ảnh check in có thể đi sâu hơn có cái, cái cây nó, nó thành à, ấy luôn đây này nhìn thấy này dễ thấy hơn chung là càng ngày càng rõ mọi người đây một bầu trời luôn nhá chính là đây phía bên kia đây mọi người nhìn thấy kìa sương vẫn còn đang bay vẫn còn đang rơi tiếp tục băng hết rồi phía bên kia anh chị là nhìn cái dây điện nhỉ nó bám rồi thành băng luôn và cánh rừng bên kia là cũng vậy cái này cũng thế nó thành băng luôn đập ta nó thành nước thôi gian tới là khoảng rồi ờ, không khí lạnh này đang dự báo là kéo vào trong vòng 10 ngày mới hết khi không khí lạnh này được thì uh, đó có thể là đấy du khách đến uh, ờ, dọc cái ven đường này hầu như là chỗ nào cũng như chỗ nào nhá mọi chị nhá đây à, rừng cây màu trắng uh, bao phủ tuyết băng 9 mít luôn Đấy, chị có thể nhìn thấy này Thẳng cánh rừng này luôn này Đây, nhìn thấy mọi người nhìn thấy Thẳng cánh rừng tuyết Rất khủng khiếp luôn nhá Cây to, cây nhỏ, cả mái nhà này Trùng lợn hầu như là đóng băng hết rồi ảnh khá là nhiều này Đấy. Đây, cánh rừng mình không vào mở đảo luôn cái hiện tượng này cho mọi người là cái cảm giác là thích thú này nên là chụp những uh, bức hình này kỷ niệm Đó. thì mọi người có thể thấy được này băng này wow. nhìn như ấy nhá ba chị nhá các cháu nhỏ là thích thích không Mọi người có thích không à thích à lạnh đấy đấy mọi người lên chụp ảnh khá là đông nhá đấy cháu vừa rồi thì uh, quý ba anh chị uh, cùng toàn thể mọi người cũng như là quý thính khán giả của giang thì mọi người cũng đã được xem uh, tận mắt chứng kiến những cái cảnh uh, băng tuyết đóng băng ở trên uh, tây bắc quê hương mình nhá đấy cô anh chị nhìn thấy này màu trắng à, xóa luôn như cây à, tùng mạch tuyết màu trắng đó cái cảnh tượng này thì thật sự là chỉ nói chung là năm nào cũng có thì cũng không phải các anh chị ạ nó tùy từng năm thôi có năm mà nhiệt độ nó xuống thấp ấy thì là cái hiện tượng này nó sẽ à, diễn ra còn nếu bình thường mà hiện tượng này uh, diễn ra thì cái nhiệt độ nó chỉ dưới là ba bốn 5 độ C thôi nhưng mà do là trong ngày ngày vừa qua thời tiết nó rất là khắc nghiệt xảy ra cái hiện tượng cả cánh rừng toàn bộ là trở thành uh, tuyết phủ kín luôn Đấy, à, tại thì uh, bà con ở trên này thì mọi người vẫn đang uh, lên để uh, check in này chụp ảnh này Đấy, lưu lại những bức hình kỷ niệm nói các chị là nhìn những cái tùng mạch tuyết này mà nó trắng hết như này luôn phía bên này, dưới này như vậy này Đấy, những cảnh xương này, toàn bộ là là là thành một màu rừng trắng tuyết luôn nhé ghi hình bên này thì à, các anh chị nhìn thấy này là màu trắng hết cả đó không có chỗ nào mà mà để mà ấy được những cảnh nó gió mạnh nó gãy xuống nó còn bám này Đó. hai cây à. màu trắng nhá và sau đằng này nữa thì là vẫn là cái màu trắng toát của cái luôn rừng luôn chỗ nào cũng như chỗ nào đâu các anh chị ạ không không khác gì đâu và trên này thì các cháu học sinh là được nghỉ học hết vì nó quá lạnh à, Nó đóng băng nó cứng lại Đó thì xuống dưới nào chị xem được đó những cái cảnh tượng này thì các anh chị có thể là thời gian này kéo dài khoảng 10 ngày thì mọi người có thể lên xem để chụp hình này ảnh đây toàn bộ cành cây là nó bám này mà các anh chị này trắng như này luôn đó như một cái um, rừng bạch tuyết hầu như là chỗ nào cũng như chỗ nào mà Đấy, bà con à, với lại mọi người đi qua đây những à, khách du lịch này từ à, rất nhiều nơi đến thì mọi người lên trên này để chụp ảnh ghi lại bức hình Đây, những cái ngôi nhà mà nó ấy thì để bị che phủ kín đầy luôn đấy tuyết này nằm trong xương hết cả những cây nhỏ nhỏ dưới này thì nó bắt đầu tan tan dần mà theo giang nghĩ thì ờ, đợi nó tan hết thì cũng rất là lâu hầu như là cánh rừng thông nha các anh chị nhá Đấy, cánh rừng thông Đấy, các anh chị thể nhìn thấy được những cảnh tượng này thì ờ, ra đây xung quanh nghề là ven đường này thôi mà nó đóng cứng lại như này chị là hiểu rồi đấy Đấy. có thể nhìn thấy cận kề rõ nét hơn đó đó đây, nó gió nó mạnh thì nó bị gãy xuống này mấy anh chị này đấy nó bị gãy hết xuống đó thì, uh, nhiều nữa đây mình có thể nhìn đấy đó nói chung là mấy tỉnh phía bắc thì uh, tỉnh nào cũng như tỉnh nào đâu mọi người đều à, bị như này thì đợt không khí này lạnh là hầu như vào miền Bắc mà chị biết rồi Đấy, dọc con đường lộ này cây này mũi này là hầu như là dính hết nhất là các bạn nào đi phượt Đấy, cái cảnh này thì à, rất là hợp lý để cho các bạn check in Đấy. cây cây to cây nhỏ này một màu màu trắng luôn này cây này thì trắng bốp luôn này đó. hầu như là cây nào cũng như cây nào thôi mọi người đấy thì giang lên đây là ghi hình cho mọi người xem cảnh và băng tuyết nó đã bám phủ hầu như là trong vòng 3 ờ, ngày mà nó đã diễn ra như này thì anh chị biết là cái không khí thời tiết nó nó nó lạnh như thế nào cảm giác vừa rồi thì ờ, Giang cũng đã đi ghi hình và là những hình ảnh mà mình đã ghi lại cho quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người biết được cái không khí ờ, cái đợt rét đậm rét hại này ở trên tây bắc này để cho mọi người cùng à, xem thì là Giang có lẽ là cũng xin à, phép được khép lại cái video của Giang ngày hôm nay đây thôi để chia sẻ tới quý bác anh chị cùng toàn thể mọi người biết thì à, Giang xin hẹn quý bác anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo mình sau khi mà cái băng này nó tan xong thì Giang lại quyết định lại tiếp tục là cái con đường thiện nguyện để giúp bà con làm đường làm cầu và làm nhà các anh chị nhá ảnh cuối cùng nhá Và anh chị đây hẳn một cái cây mà nó thành à, tuyết này luôn này anh chị này Đó Dọc đây là tất cả là thành tuyết hết Đấy. Mình có thể quan sát được Đấy. Đây dọc thành tuyết hết rồi